Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mà món bánh mì đen Bánh mì giảm cân Thì ở đây mình có các nguyên liệu là bột mì đen này Bột mì Men lạc đường, dầu ăn và nước ấm Thì ở đây mình sử dụng là 300g bột mì đen 700g bột mì trắng 17g men lặng 25g đường 40g ờ, nước, a à 40g dầu ăn 667 ml nước thì à, đầu tiên chúng ta sẽ à, để kích thích men nhé thì đầu tiên chúng ta sẽ cho đường và men vào nước ấm các bạn đã thấy thì ở đây men sau khi mà mình ủ khoảng 15 phút thì nó sẽ phồng lên như thế này đây đó nó sẽ nở lên như thế này à, cái lý do vì sao mà mình cho men à, mình kích thích men trước bởi vì khi mà kích thích men này thì bánh cái tốc độ nở của bánh nó sẽ nhanh hơn thì à, tiếp theo bước tiếp theo là mình sẽ trộn bột mì đen và bột mì trắng vào với nhau trộn đều lên dầu ăn chúng ta cho 2 phần 3 còn 1 phần 3 này để lát nữa chúng ta để dành lúc tạo hình và công nhất trong cái giai đoạn nào thường thì ví dụ như các bạn có máy thì các bạn có thể cho vào máy nhào thì nó sẽ nhanh hơn nhào bằng tay tuy nhiên nếu mà mình làm ít chúng ta có thể nhào bằng tay mà chúng ta trộn à, nước và dầu vào chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhào đều lên như này sau khi mà chúng ta đã nhào đều như này thì bây giờ chúng ta sẽ uh, cho ra bàn để chúng ta nhào sẽ bôi một chút dầu ăn vào là để nó không bị dính bôi một chút dầu ăn vào bôi một chút dầu ăn vào bạn cho, cho bột ra đây thì nhà đây đậu khoai nhám rất đơn giản đánh vào đẩy ra ấn vào đẩy ra Bye. tư thế nhé chúng ta nhồi chúng ta kéo vào chúng ta đặt ra kéo vào đẩy ra nhồi như thế đến khi mà bố bột me dẻo và các bạn có thể kéo được màng kiểm tra kéo được màng là ok nhé mà bột hồng mình lấy ra để khi nào mà bột nó phồng lên gấp đôi thì là được các bạn vào phía nước này đó sau khi mà chia với cắt xong thì chúng ta sẽ đi tạo hình bánh bây là thì đã, bây giờ thì chúng ta bắt đầu tạo hình bánh này. chúng ta sẽ ném bẹt nó ra như thế này sau đó thì gấp từng đường vào như thế này các bạn tưởng tượng như cuộn các bạn cuộn cứ thế chúng ta tạo hình cho đến hết sau khi à, đã tạo hình xong thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò để ủ nhé thì à, chúng ta sẽ ủ đến khi nào mà bánh à, cái kích cỡ của bánh tăng gấp đôi thì khi đó chúng ta sẽ đem ra và tạo hình lần thứ hai cuối sau khi mà bánh đã nở thì chúng ta sẽ lấy dao thì đầu tiên chúng ta sẽ ăn rắc rắc bột đây là bột mì rắc bột mì trắng lên mà lấy dao rạch ra sau đó thì sẽ ăn nhiệt độ ở 200 độ đó, ờ, như các bạn thấy bánh sau khi đã chín thì chúng ta sẽ cho lên tay hong khi bánh nguội à, công thức là mình đây đây là thành quả bánh mì rất là vỏ ngoài rất là giòn các bạn nhưng bánh vỏ ngoài vỏ ngoài rất là giòn đó nhưng mà bánh bên trong thì lại rất là mềm rất là xốp ăn rất là ngon luôn các bạn hãy thử làm thử theo cái à, công thức mà hôm nay mình chia sẻ nhé nếu mà có vấn đề mà gì mà chưa ok thì các bạn có thể à, để lại bình luận mình sẽ trả lời à, chi tiết cho từng bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn